tìm hiểu về thái tuế. Thì theo quan niệm tín ngưỡng của người xưa, thì họ tin rằng mỗi năm đều có một vị thần minh coi sóc về mọi sự việc của Trần gian. Vị thần cai trị một năm đó gọi là thái tuế. Có tất cả là 60 vị thái tuế tương ứng với 60 năm của một hoa giáp, hay còn gọi là chu kỳ 60 năm của âm lịch. Những vị thần thái tuế đại đa số là xuất thân từ võ tướng, nên trong đạo giáo gọi tất cả là đại tướng quân. Nhưng mỗi vị thái tuế thì có một phong cách khác nhau, nên việc chấp pháp cũng khác nhau từ đó nảy sinh ra vận trình của mỗi năm sẽ khác nhau. Ví dụ như là Thái Tuế cầm bút thì năm đó có những biến động về chính trị, nếu là Thái Tuế cầm kiếm thì năm đó có nhiều loạn lạc, diễn biến về vũ lực. Thái Tuế là tên gọi của thần theo đạo giáo, tương truyền là những hung thần của thiên giới. Tín ngưỡng này có xuất xứ từ sự sùng bái các sao của người đời xưa. Năm âm lịch thành hình do sự phối hợp giữa 10 can và 12 chi. Bắt đầu từ Giáp Tý đến cuối 60 năm là Quý Hợi. Đó là một chu kỳ như vậy sẽ có 60 vị thái tuế, còn gọi là lục thập nguyên thần hay lục thập đại tướng quân. Năm 1190 là năm canh tuất, bà Hoàng Thái Hậu Thụy Thánh, mẹ của Kim Chương thông bị bệnh lâu ngày không khỏi, nên tổ chức cầu đảo trị bệnh cho mẹ. Vua cho xây dựng Đinh Mão Thụy Thánh Điện. Dịch ra là bà mẹ tuổi Đinh Mão ở Bắc Kinh. Mục đích là cúng bái vị Thái Tuế năm Đinh Mão, gọi là lễ thuận tinh. Nên Hoàng Thái Hậu được lành bệnh, vì thế sau đó cúng bái luôn 60 vị Thái Tuế, cầu cho những năm kế tiếp cũng được tốt lành. Mỗi năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng đều có tổ chức thuận tinh tiết, hay còn gọi là lễ tích cúng sao. Từ đó trong dân gian lưu hành rộng rãi việc cúng sao mỗi năm. Về sau, đời Vĩnh Lạc nhà Minh cho xây dựng Điện thủy Thánh Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh. Đến đầu đời Thanh, vị đại tôn sư thứ bảy của phái Toàn Chân Long Môn cải danh hiệu lại là Nguyên Thần Điện. Thái Tuế còn gọi là Thái Tuế Tinh Quân. Về khoa thiên văn, sau Thái Tuế chính là một tinh ở trên bầu trời, Chu kỳ của sao mộc quay quanh mặt trời là 12 năm, cho nên người xưa gọi sao mộc là tuế tinh hay thái tuế. Sau phát triển thành thái tuế tinh quân hay là tuế quân. Như vậy tín ngưỡng thờ phụng thái tuế có nguồn gốc liên hệ đến các sao ở trên bầu trời. Từ đời Trần, Hán, Thái Tuế được xem như là một hung thần mà mọi người kính sợ. Có câu để Thái Tuế hung, phụ Thái Tuế diệt hung. Tạm dịch ra là mạo phạm đến Thái thì bị điều hung, mà nương tựa vào Thái Tuế cũng không hay. Do đó dân gian tin rằng phương hướng của Thái Tuế là hung phương, cho nên không hướng về vương Thái Tuế, chỉ có thể quay lưng lại là tốt nhất. Không nên động thổ vào phương hướng Thái Tuế của năm đó, nếu phạm sẽ gặp rất nhiều điều không hay. Từ sau đời Nguyên, Minh thì Thái Tuế được cho ghi vào danh sách thờ cúng của triều đình và dân gian để mong cầu nước yên dân ổn. Câu nói phổ biến Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ khủng hữu họa. Tạm dịch ra là Gặp thái tuế trận đầu nếu không có hỷ sự tức phải gặp họa. Người mà vẫn niên phạm thái tuế thì trăm việc không thuận, sự nghiệp bị khó khăn, thân thể đau ốm hoặc bị tai nạn. Muốn cho tâm an thuận lý thì người ta đến các miếu thờ thái tuế để cúng bái, mong nhờ phước lực của ngài hóa giải điều xấu. Nếu thờ cúng thái tuế tại nhà thì cầu mong được bình an thuận sự, công thương hưng thịnh, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Sự kiện gọi là nhiếp thái tuế, tạm dịch ra là nắm giữ thái tuế, có một cái lịch sử khá lâu đời. Thuật ngữ Thái Tuế đã xuất hiện từ đời nhà Thương. Tương truyền vua trụ có một vị vương phi là Khương Thị, khi có mang thì bị vua trụ biếm truất. Sau đứa con lớn lên vì mẹ mà báo thù, y đã theo Chu Văn Vương mà phạt trụ thành công, được Khương Thái Công hay còn gọi là Khương Tử Nha phong làm trị đức Thái Tuế. Trong truyện phong thần thì nói hoàng hậu Khương Thị bị móc mắt, còn hoàng tử Ân Giao được phong thần làm thần Thái Tuế. Đến đời Đông Hán, Lưu Tú khởi nghĩa thành công, phong cho các chiến tướng công thần làm, nhị thập bát tú thái tuế. Về sau có ngày lục tục của đạo gia xưng tặng những người có đức độ là thái tuế, được cả thảy là 60 vị. Về việc thần tượng hóa thái tuế của hình dạng người là lần đầu vào triều đại nhà Tống. Động tác bái thái tuế hay còn gọi là an vị thái tuế phải làm trước ngày rằm tháng giêng, chọn ngày lành giờ tốt mà thờ. Ngoài việc bái thái tuế, còn phải đeo một cái miếng cổ ngọc hoặc dán phù thái tuế để hóa giải xấu ác. Thái tuế ngoài việc thể hiện vận trình chung của lưu niệm năm đó còn ảnh hưởng đến mệnh vận của cá nhân. Nếu sinh tiêu còn gọi là tuổi của người nào mà không hợp với lưu niên thái tuế, gọi là phạm thái tuế, thì vận trình năm của người đó sẽ không tốt, phải dùng phương pháp nhiếp thái tuế để hóa giải. Trong nội điện của Điện Nguyên Thần ở Bạch Vân Quán Bắc Kinh, không những thờ 60 vị thái tuế mà còn thờ Đỗ Mẫu Nguyên Quân và Tả Phù, Hữu Bực. Căn cứ vào sách đạo tạng trong chương Nguyên Thần liệt kê 60 vị thái tuế, cùng với tả hữu tổng cộng thành 180 vị, do số 60 nhân 3 mà thành. Phong thủy học cho rằng, phương thái tuế của mỗi lưu niên là hung phương, tối kỵ hưng công động thổ. Có câu, thái tuế đầu thượng động thổ, tự nặc họa ưng. Tạm dịch ra là, trên đầu thái tuế mà động thổ là tự chuốt lấy tai họa.